One, two, three. Chào mọi người. Chào mọi người. Vâng. Chúc Tết ờ, ngoại thắp hương cho tổ tiên ờ, bên ngoại. Nhưng mà năm nay đặc biệt thì cũng uh, tiện thể đây thì uh, tôi đi uh, uh, chúc những uh, người xa quê vì uh, những à, nhiệm vụ à, đặc biệt giữ bình yên cho tổ quốc mọi người à, ở nước ngoài xa quê hương một sức khỏe thì tôi đi chúc Tết bên ngoại thì đi qua một cây cầu mà nói đến cây cầu này thì chắc chắn rằng cái tên của cây cầu này là đẹp nhất Việt Nam bây giờ đó là cây cầu hạnh phúc trước kia thì tất cả mọi người mà hai bên bờ sông mà muốn ờ, qua lại ờ, địa điểm này thì phải đi qua cầu phao cầu phao mà những cái xà lan nối lại với nhau ấy hoặc là bắt những thùng phi trong bắc ờ, cây để đi qua ấy rất là vất vả ví dụ như những mùa nước lũ mà lên ấy, thì không thể đi lại được vì nước lũ chảy rất mạnh rất nguy hiểm thì bây giờ được sự phát triển của nhà nước Ờ, của chính phủ chúng ta kinh tế chúng ta phát triển lên ở đây đã mọc một lên một cây cầu bê tông Đấy, cái ờ, bây giờ cái ờ, vì phát triển kinh tế này là cây cầu này được xây dựng lên nên là người dân đi qua lại ở đây là rất là tiện lợi và từ đó mà kinh tế hai bên bờ sông phát triển lên phương tiện giao thông đi qua lại đây mọi người nhìn thấy xe lại đi qua rất tấp nập và cây cầu này tại à, quê hương Thọ Xuân Thanh Hóa của chúng tôi thì bắc được bắc qua con sông Chu con sông Chu này là con sông uh, chảy sông tự nhiên đây phía xa này có sông Chu và và tôi uh, tôi giới thiệu là à, quê Thanh Hóa của tôi thì à, tôi ở huyện Thọ Xuân thì à, huyện Thọ Xuân nên là à, các cái à, xã ở trong huyện thì gần như là đứng đầu là những cái xã là tên ví dụ Thọ hay là Xuân à, rất là hay đúng không ạ huyện Thọ Xuân thì Thọ thì mọi người biết rồi Thọ là, là sống lâu mà Xuân thì là mùa xuân xuân tươi mùa xuân mùa đẹp nhất trong năm đây huyện thọ xuân rất hay cái tên vâng đây à, là con sông chu chảy vòng quanh huyện thọ xuân của chúng tôi đây bên này à, con sông ngày xưa mà muốn qua đây là mọi người phải đi cầu phao này bây giờ là con cầu hiện đại bê tông cầu bê tông này rèn dạ. của Chu này Thì à, tôi đang nói dở tiếp là huyện Thọ Xuân thì Các xã à, Thọ Lâm, à, Thọ Diên, Thọ Trường Các cái tên rất hay Thọ Trường, Thọ, sống Thọ, Trường Dài, sống lâu Thọ Ngọc Xuân thì à, Xuân Thành Xuân Phú à, Xuân Phú cũng rất hay xuân thì ờ, mùa xuân mà phú thì là chủ vâng đây là con chu chu này ờ, chảy giữa đất thọ xuân đây phía xa kia là cây cầu hạnh phúc đây cây cầu có tên đẹp nhất việt nam những cây cầu này thời đại bây giờ nó chỉ là bình thường thôi tầm khoảng 8 ờ, mét chiều ngang cái tên này và cái cái uh, tính uh, phát triển chiến lược uh, giúp uh, bà con hai bên bờ sông này uh, giao phương rất tiện và an toàn chủ phú đấy tôi uh, mọi người nói về cái cầu này cái cầu cái cầu này có tên đẹp nhất Việt Nam cầu hạnh phúc vâng bây giờ tôi sẽ à, đi về bằng nhà ngoại để thắp hương cho tổ tiên và ôn lại những kỷ niệm về à, thuở thời niên thiếu thuở còn à, nhỏ mà à, những à, quả táo quả ổi quả khế mà tuổi thơ à, không bao giờ quên được mỗi khi mà mẹ đến hàng ngoại mang về cho mình rất háo hức chỉ mong được mẹ xuống ngoại là có quà mang về cho cho bọn trẻ rất vui đây cây cầu hạnh phúc tên không thể đẹp hơn khí ờ, của mùa xuân mọi người đi chợ Tết ngày cuối cùng trong năm đây ạ ngoài chợ Tết nào đào nào quất nấm được mọi người trở về rồi còn đây như là Cây cầu có tên đẹp nhất Việt Nam Cầu Hạnh Phúc Đấy Trong huyện Thọ Xuân của chúng tôi thì ờ, Thì ờ, có hai Tôi được biết là có hai cái cái xã Mà không phải bắt đầu bằng chữ Thọ Và chữ Xuân Thì có à, Có hai cái tên rất hay Đó là xã Hạnh Phúc mà tại đây là có cây cầu hạnh phúc được hiện diện ở đây và một ở à, cái thị trấn bây giờ mà không phải bắt đầu bằng uh, chữ thọ và chữ xuân đó là uh, thị trấn sao vàng là sân bay sao vàng đó sao vàng như mọi người biết thì là hiện diện ngay ở trên lá cờ Việt Nam đấy ngày xưa ông cha ta đặt tên sao vàng là nơi uh, giữ gìn tổ quốc tâm điểm trên tổ quốc Việt Nam giống như sao vàng nữa. Đây, không khí ờ, của mùa xuân mọi người đi chợ Tết ngày cuối cùng trong năm đây à? ngoài chợ tết nào đào nào quất nếm được mọi người trở về rồi còn đây như là cây cầu có tên đẹp nhất Việt Nam cầu hạnh phúc đấy trong huyện Thọ Xuân của chúng tôi thì ờ, thì ờ, có hai tôi được biết là có hai cái cái xã mà không phải bắt đầu bằng chữ thọ và chữ xuân thì có à, có hai cái tên rất hay đó là xã hạnh phúc mà tại đây là có cây cầu hạnh phúc được hiện diện ở đây và một ở cái thị trấn bây giờ mà không phải bắt đầu bằng uh, chữ thọ và chữ xuân đó là uh, thị trấn sao vàng là sân bay sao vàng đó sao vàng như mọi người biết thì là hiện diện ngay ở trên lá cờ Việt Nam đấy ngày xưa các, ờ, ông cha ta đặt tên sao vàng ờ, sân bay mà nơi ờ, giữ gìn tổ quốc tâm điểm trên tổ quốc Việt Nam giống như sao vàng nữa đây. Dạ. đây là bãi ven sông thuộc của xã Sơn Thành ngày xưa mà cậu tôi hay là các em mà hay đi làm à, đồng làm à, ruộng làm mía hay sang bãi ờ, giữa sông để làm màu ấy, thì hay ra khu vực này làm việc ở đây là con đường con đường D này D này là D ờ, chống lũ mùa mưa thì ờ, nước Ờ, của tất cả các nơi dồn về con sông Chu này nước lên rất cao nên là nhà nước ta là phải đắp con đê này để phòng lũ tràn sang dân cư bên này ở đây ở phía bên này thì ờ, bên trong đê thì ờ, một ngôi trường ngôi trường rất quen thuộc ngôi trường này mà tất cả các em à, các anh các chị nhà tôi học tại đây đấy ạ trường tiểu học và trung học cơ sở Xuân Thành yeah. Dạ. Mọi người chúng ta chắc rằng ai đó trong kỷ niệm của mình đều có ngôi trường quen thuộc mà nơi chúng ta học hỏi và trao dồi kiến thức và tiếp nhận kiến thức từ các thầy các cô là cái nôi chi là cái nôi tri thức của chúng ta đấy Đây ạ, tôi review ờ, rõ cụ thể Cái bảng biển của ờ, trường tiểu học và trung học cơ sở Xuân Thành Và tôi cũng giới thiệu là xã Xuân Thành quê ngoại của tôi Thì đã từ lâu cách đây hai mấy ba mươi năm thì là một uh, cái xã mà là xã điểm nông thôn đổi mới thì làm bê tông hóa <clears throat> bê tông hóa từ đầu xã đến cuối xã mà những người xã bên ờ, mà đi qua hoặc đi sang chơi bên xã Xuân Thành này thì là ờ, rất chỉ là ao ước mà thậm chí là có những nơi thành phố hoặc phố mà chưa có đường bê tông đường nhựa và xã Sơn Thành của quê ngoại của tôi đã có đường bê tông hóa như ờ, còn hơn cả phố Vâng, à, do có sự thay đổi của đảng, nhà nước, chính phủ thì hiện tại là xã Xuân Thành trước kia thì đang được ờ, ờ, dồn lại thì thành hợp tác xã lớn thì là được đổi tên thành xã Xuân Hồng à, cái tên Xuân Hồng cũng rất hay đúng không ạ Xuân là mùa xuân mùa rất đẹp Hồng là Hồng Phát đấy cũng đẹp không kém gì xã Xuân Thành à, cái tên xã Xuân Thành trước kia rồi vâng bây giờ tôi sẽ đi vào thắp hương cho tổ tiên ở ngoại đây này đây đây, đây đây, đây, hết luôn, này Thà Hương Nó về hôm qua à cháu? Vâng ạ Không, không có để Linh cháu vào không một tối không cần phải ngăn ngu chỉ cần một cái kẻ đi thôi anh anh nói đường người ta làm đường đi vô đứa ta phải làm là mình nói như này là kêu gọi đi làm này này như chỗ nhà ông lưu ông lưu ấy là kêu cổ hút tự nhiên tôi chỉ có mua ra của xương đời vậy như linh khác khác cho ông vâng ông à. hả quên <laughs> con gái Con gái của tôi à, thắp hương cho bác Cho ông, ông bác rồi, đây chào ông Đây là nơi à, họ hàng là ngoại quê à, mẹ của tôi đi chào mộ cho họ hàng tổ tiên là ngoại Tết đang chơi chú Tuấn nhá. Tết không bỏ gì đi. Vâng. Đây là cổng làng quen thuộc. Mà con đường này quen thuộc. Ờ, tới trước kia tôi hay được ờ, bố mẹ hay ờ, người lớn đèo đi xuống ngoại nhớ từng ngõ con đường quen thuộc đây vâng. ờ, cổng ờ, quen thuộc của tôi mảnh đất ờ, mẹ tôi được sinh ra ở đây vâng đây là cổng ờ, quen thuộc Trước kia Thì ờ, sau khi ờ, à, và Đây là ngôi nhà ở Trên mảnh đất này Ngày xưa Ngày trước mẹ tôi được sinh ra Ở đây Thì Bây giờ cậu của tôi Đã <clears throat> đi làm kinh tế Ở trong Nam Ở đây ạ Thì ngôi nhà này bây giờ được uh, <clears throat> cho họ ờ, thành ờ, nhà thờ họ cậu để lại cho cho nhà thờ họ bên đằng ờ, ngoại nhà tôi đây từ góc nhà rất quen thuộc à, sân này thì cũng được dòng họ tôn tạo lại <clears throat> sửa sang lại là đây ạ đây là cái vườn mà không thể quên được với cái à, tuổi thơ của tôi thì là phía đằng kia đằng xa xa đằng kia thì trước kia có một cái táo cái táo đằng này thì có ổi khế này nhưng xa đằng kia thì một số cây ăn quả nữa thì à, nó là một kỷ niệm mà mỗi khi mà mẹ mà xuống ngoại về mang về thì trẻ con là rất thích rất mong là mẹ đi ngoại về mang quà cho từng ờ, góc vườn là, là những kỷ niệm mọi người ai có chia sẻ về mình ờ, những miền quê của mình thì chia sẻ lên để chúng ta cùng cảm nhận về cái năm ờ, cũ hết mà mùa xuân đón xuân mới những kỷ niệm để chúng ta chia sẻ cho nhau để vui tươi hơn trong cuộc sống và mọi người xem video thấy ờ, ý nghĩa thì cho tôi một like đăng ký và chia sẻ để chúng ta cùng tận, tận hưởng những cái kỷ niệm những cái ờ, đặc sản của miền quê của nhau xin cảm ơn mọi người bye bye